có một số à, thầy cô giáo có hỏi về cái việc là làm thế nào để đăng ký được một cái tài khoản à, Office 365 à, để dùng à, ứng dụng Microsoft Teams à, à thế thì hôm nay tôi làm cái video này hướng dẫn là các thầy cô và ta có ờ, ta có thể tự tạo một cái tài khoản à, miễn phí Office 365 à, và dùng à, miễn phí trong 6 tháng nếu như uh, các thầy cô mà có một website một website của trường đăng ký của trường thì ta có thể thêm một vài cái bước nữa để ta có thể là sử dụng tài khoản là ờ, miễn phí 6 tháng đấy thành là tài khoản là uh, uh, sử dụng uh, vĩnh viễn à, thế đầu tiên ta vào trình duyệt ví dụ tôi sử dụng cốc cốc và tôi gõ là office 365 ta vào cái trang là office.com trong mục là sản phẩm tôi chọn mục là dành cho trường học ta chọn là bắt đầu miễn phí bấm vào nút tạo tài khoản mới Chọn quốc gia lãnh thổ là Việt Nam. Tên Họ địa chỉ của công ty số điện thoại tên công ty vựu trường uh, a b c gì đó thế thì uh, trong uh, tổ chức của mình là có bao nhiêu người ví dụ như là từ 250 đến 999 thì tôi chọn là 250 99 thế còn uh, các thầy cô ví dụ như là số lượng người là từ 50 đến 249 người thì ta chọn là từ 50 đến 249 đây tôi chọn là 250 đến 999 người bấm nút tiếp theo thì uh, tại cái giao diện mới này ta sẽ sử dụng ví dụ như là tài khoản tôi sử dụng admin công ty ví dụ như là tôi để là à, Nguyễn Tất Thành chẳng hạn thì uh, sinh ra cái địa chỉ là uh, admin nguyễn thất thành uh, on microsoft.com thì mật khẩu ví dụ tôi tạo một cái mật khẩu nào đó nhớ mật khẩu bao gồm là chữ hoa chữ thường và số chiều dài 8 ký tự đó email và điện thoại tạo tài khoản cái này đã có người đăng ký rồi thì ta sử dụng một cái khác ví dụ như là Lạc Sơn nhỉ không sẵn dùng đã có người đăng ký rồi ví dụ như là uh, uh, trường ờ, đại đồng à được rồi nghĩa là chưa có một cái ờ, đơn vị là đăng ký Tôi bấm tạo tài khoản nhập số điện thoại 84 rồi thì các thầy cô có thể bỏ số 0 đi chứ nhá ta gõ từ bấm gửi tin nhắn văn bản cho tôi đợi một chút sẽ có một cái ờ, tin nhắn gửi vào ờ, điện thoại đây tôi đã nhận được rồi tôi nhập cái số cái mã cốt vào đây tiếp theo lưu ý cái này ta phải lưu lại đây chính là cái tài khoản mà quản trị ta cần lưu lại cái tài khoản này đây và mật khẩu thì các thầy cô cũng cần là lưu lại như vậy là cái quá trình à, đã bắt đầu cái cái cái tài khoản của ta đã ổn rồi ta có thể sử dụng được luôn rồi thì à, bấm vào bắt đầu ta bấm tiếp theo ở ờ, chỗ này nếu như là trường à, đơn vị mình mà có một cái ờ, website có đuôi là ờ, edu.vn thì ta nhập vào đây Ờ, của tôi thì ví dụ tôi không có thì tôi ờ, kích vào nút đóng khi khi sử dụng khi sử dụng à, Ờ, tài khoản như này mà không gắn với website thì ta chỉ được sử dụng trong vòng là 6 tháng miễn phí ờ, đó là cái tài khoản à cái ờ, giải pháp tạm thời thì ta có thể là trong mùa dịch sau đó nếu như ta muốn dùng thì ta sẽ bỏ tiền ra ta mua hoặc nếu có website thì ta gán thêm vào thì ở đây là ta tích thêm là cái tài khoản team của ta là sẽ sử dụng cho giảng viên và nhân viên đồng thời sử dụng cho cả học viên tức là học sinh hoặc sinh viên ta lưu thay đổi và như này như này thì ta sẽ ta sẽ có thể sử dụng là cái tài khoản này là 6 tháng thế bây giờ à, sau khi ta đã có tài khoản rồi thì bây giờ tôi muốn là tạo các tài khoản cho học sinh sinh viên trong một lớp thì à, ta làm như nào thì đầu tiên ta vào cái phần người dùng hiện hoàn đây có một cái tài khoản là à, là là là admin thôi thì ta kích vào thêm nhiều người dùng xuất hiện cái giao diện là nhập nhiều người dùng thì ta sẽ nhập từ file là đuôi CSV thì ở đây có hai cái lựa chọn là ta sẽ tải về cái tệp CSV chỉ có phần tiêu đề ở trên thôi đây ta mở lên để ta quan sát đây chỉ có phần tiêu đề ở bên trên thôi thì bên dưới này ta phải điền đầy đủ vào cái thứ hai thì ta sẽ sử dụng là tải xuống tệp CSV có đầu đề tay sử dụng tính năng này đây tôi mở lên tôi quan sát đây thì ngay lập tức nó đã có mẫu một số người đây rồi cách nhập như thế này ở đây thì à, ta thấy là ở quốc gia ở khu vực thì ta thấy thừa mất một cột ta có thể là xóa cái một cột đi lưu ý xóa cái cột cuối đi cái thông tin quan trọng nhất đấy là à, danh sách ở đây thì giả sử tôi đã có danh sách à, ở trong à, sẵn trong à, tài khoản ở trong à, PowerPoint rồi à trong trong Excel rồi thì bây giờ tôi mở cái tệp à, danh sách à, sinh viên cần tạo tài khoản rồi tới cái danh sách sinh viên của tôi đâu về danh sách sinh viên đây tôi đã chuẩn bị danh sách sinh viên đây ví dụ tôi à, chỉ có <clears throat> thông tin về sinh viên là họ tên này và học lớp nào ví dụ như này tôi có sinh viên học lớp nào thông tin về sinh viên tôi cần hai cái tên hiển thị chức vụ sẽ là sinh viên hoặc học sinh nếu học sinh thì các thầy cô ta điền học sinh vào đây à, bộ phận là lớp nào ví dụ như ờ, như này Đấy. sau đó là ta sẽ tách họ tên này ra tôi bôi đen hết ờ, họ tên này này tôi bôi đen hết cái phần họ tên này để tách tên ra tôi cóp này Đấy, sau khi cóp xong này tôi dán vào phần tên kích chuột phải tôi chọn là paste vẫn ở trong cái phần này ta bấm phím Ctrl H tôi gõ dấu sao cách và tôi thay bằng dấu trống rồi bấm replay thì ngay lập tức ta đã có tên tên của sinh viên rồi ta đã có tên của sinh viên thế về muốn lấy họ người ta sẽ sử dụng hàm mít lấy cái này trong tên này ở vị trí bắt đầu là một chiều dài là ta sử dụng chiều dài của B8 trừ đi chiều dài của B8 để tôi lấy cái ờ, như vậy tôi đã có họ tôi kéo hết xuống này kéo đến người cuối cùng đây thì tôi đã có họ đệm rồi tuy nhiên à, để à, à, đảm bảo là cái quá trình import không bị sai thì tôi kích chuột phải vào cái phần à, bôi đen của cái họ đệm copy kích chuột phải chọn paste value để cái phần công thức trong này đã mất chỉ lấy giá trị thôi thế thì tuy nhiên như này <clears throat> tuy nhiên như này cái phần tài khoản này người ta gán như nào để có thể được tài khoản à, tôi à, sẽ um, tạo thêm một cái cột trống tôi copy họ tên này à, tôi copy họ tên này đây bôi đen hết này tôi chọn phải chọn copy sau đó tôi sẽ sử dụng tính năng của công cụ đây, tôi bật tính năng công cụ tôi chuyển sang chữ thường cái tên này sẽ chuyển sang chữ thường và không có dấu chọn chuyển mã từ Unicode sang Unicode nha ta chuyển mã tôi kích nút đóng tôi dán vào đây tạm thời tôi dán vào cái cột này paste vào đây thì ngay lập tức ta đã có ta đã có gì một cái tên mà không dấu thế tôi lại bôi đen cái tên không dấu để tôi loại những cái dấu cách ở bên trong đi tôi bôi đen hết đi này tôi copy này sau đó lại Ctrl H à, bôi đen nhá tôi xin lỗi ta bôi đen này bôi đen hết cái ờ, tên không dấu chọn cancha à, copy cái chuột phải này chọn copy rồi sau đó tôi bấm can à, phím cancha h tôi tìm lúc này sẽ tìm dấu cách và tôi thay bằng tôi xóa dấu cách đi replay ngay lập tức cái phần là cái phần là tên của à, sinh viên không dấu đã bị loại những cái dấu cách ta thấy ví dụ Bùi Thị Ngọc Anh đã bị xóa dấu cách tiếp tục tôi sẽ thêm một cột mới để tôi gán cái lớp này kèm trước tôi gọi lại tiếp tục tôi copy lớp đây tôi bôi đen là từ đầu đến cuối tôi lại cái chuột phải cái chuột phải này copy này sau lại sử dụng công cụ chuyển mã chuyển mã nhanh từ Unicode sang Unicode loại chữ thường loại dấu chuyển mã ok kích nút đóng tôi lại kích chuột phải chọn pet value Đấy. thì ta đã có lại có tiếp tục những cái uh, lớp mà chữ thường không dấu tuy nhiên đối với cái lớp này tôi lại phải loại những cái cái loại những dấu cách trong tên này Đấy, bôi đen này cứ chuột phải chọn copy sau đó Ctrl H ở trên này có cái gì tôi xóa đi để một dấu cách phần dưới tôi để trắng bấm replace all ngay lập tức tôi đã có cái tôi đã có cái uh, lớp mà không có dấu và chữ thường à không có dấu cách và không chữ thường thế là ở đây ở đây cái tài khoản miễn phí của ta cái đuôi các thầy cô lưu ý là đuôi này. các tài khoản miễn phí nó sẽ có đuôi là on Microsoft on Microsoft.com tên trường của ta là tên trường của ta chính là như này này cái đuôi mà ta gán cho học sinh sẽ phải như thế như thế này ở đâu rồi đây rồi ta gắn cho học sinh cái đuôi nó phải như này đuôi là a còng trường đại đồng chấm on com thế bây giờ tôi ở đây tôi sẽ gắn sử dụng hàm concat đầu tiên là lớp này sau đó đến gì để một dấu chấm đi sau đó đến tên này sau đó đến a còng của cái um, tôi dán a còng trên ở xuống tôi copy tôi dán xuống và dấu nhảy đóng vào enter như vậy ta đã có một cái tài khoản của sinh viên ta đã có tài khoản của sinh viên tôi copy xuống này tôi uh, sao công thức xuống cho tất cả những người còn lại như vậy tôi đã có tài khoản của sinh viên ờ, toàn trường, học sinh sinh viên toàn trường. Tuy nhiên đây là vẫn đang là công thức này. Thì bây giờ tôi sẽ bôi đen, copy này. Đấy, xong là kích chuột phải chọn paste để tôi loại cái phần công thức đi. Đấy, ngay lập tức là cái phần công thức không còn. Bây giờ tôi ờ, sẽ lại copy cái phần tài khoản này tôi đặt đúng cột của nó mua đen này copy này tôi dán vào cái cột đầu tiên là tên người dùng kích chuột phải chọn page rồi thế bây giờ là ta sẽ xóa những cái hai cái cột mà trung gian để sử dụng lấy đen như vậy ta đã có tài khoản của học sinh toàn trường đối với uh, những cái thông tin khác thì ta có thể là sao chép đây tôi sao chép của cái cái người cuối cùng này để cho nó thực ra không cần được nhưng mà trong quá trình làm ấy, để cho đảm bảo chắc chắn thì tôi cứ sao chép của một người và tôi sao phần cuối đấy như vậy toàn bộ thông tin còn lại của sinh viên nếu như ta bỏ công ta điền vào cũng được tuy nhiên ở đây tôi ờ, bỏ luôn tôi xóa đi xóa nốt cái hàng trống này đi để không để bất cứ một cái hàng trống này Đấy, như vậy là ta đã có là một cái danh sách theo đúng mẫu để import tôi lưu lại tôi lưu ra ngoài màn hình cho dễ đây để ngoài màn hình chọn test các thầy cô ta đã nhớ để nguyên là cái tập tin dưới dạng CSV UTP-F8, comma Dynamic Shape Yes Vâng, thế là đây đây chính là cái tài à, cái cái tệp tin của ta ta sẽ import tệp tin này vào ta mở lên này tôi chọn duyệt ta sẽ chắc chắn sẽ báo lỗi tại sao ở đây à, ta tôi tôi sẽ import để ta sẽ thấy tôi chọn test này xác minh này đấy lỗi vì là gì số lượng người dùng là nhiều hơn 200 người dùng hiện nay là nhiều hơn 200 nên là sẽ sẽ bị lỗi thế thì à, làm nào để ta cắt cái tệp tin này cứ 201 201 để ta import lên thì đầu tiên là tôi tab bằng cách là như sau này tôi thêm một cột là số thứ tự và sử dụng hàm sub auto sử dụng tham số là 3 3 nhé thì à, tham số là tôi đếm theo người hoặc tài khoản tài khoản hoặc tên người đều được đây tôi à, sẽ chọn đây F4 F4 nếu không được thì tôi à, lên mạng tôi sao chép công thức cho nhanh mang sắp cho thổ để à, đánh số thứ tự rất là đã có sẵn rồi người ta chỉ việc là sao chép sang thôi đây ví dụ như à, ta sử dụng hàm sắp total này đâu đây ta để đây ta bấm dán công thức có dấu bằng và cái cột của ta nó sẽ là a a2 a2 tôi đánh theo cái mã của của của tài khoản đấy như vậy ta có một một cho đến à, tổng số sinh viên toàn trường 455 thế bây giờ sau khi đánh xong tôi lưu tạm thời lại đã biết rồi tôi tắt đi tôi sao ra copy ra hết là hai ba lần gì đó hết này ví dụ test à, tôi đặt vẫn để nguyên đi hoặc đổi tên cho dễ quản lý à, test uh, test một đi ví dụ thế à, cái này là test uh, à, 2 còn tôi mở test đây tôi tìm đến 200 à, 200 đâu à, 200 đây thì từ vị trí 201 tôi xóa đi rất đơn giản tôi xóa đi thôi và tôi xóa tiếp cột số thứ tự như vậy ta đã à, tôi lưu lại tôi đã được import của 200 người đầu tiên đối với cái số 2 này tôi cũng xóa từ 1 à, cho đến 200 1 cho đến 200 đâu đây tôi xóa từ 1 cho đến 200 đi từ đen đi tôi chỉ để là từ đây cho đến à, từ 200 cho đến 400 à, thôi đúng không ạ 2, 201 400 đây tôi xóa đi đấy như vậy tôi đã có 200 người tiếp theo rồi 200 người tiếp theo tôi xóa nốt cô này đi tôi lưu lại yeah. tiếp tục đối với cái 200 người uh, thứ ba thì tôi xóa từ 1 cho đến 100 đi từ 1 cho đến 400 đây tôi đen đi và chỗ này tôi đen tiếp đen và tôi lưu lại như vậy tôi đã chia lớp thành ba cái lần import là đây lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba bây giờ tôi sẽ thực hiện import tôi mở lên này chọn duyệt chọn test xác minh ổn bấm tiếp theo Bởi vì đây là học sinh thì ta sẽ sử dụng là bản Office 365 dành cho học viên. Còn nếu như giảng viên à, giáo viên trong trường muốn cấp cho giáo viên trong trường thì ta sẽ sử dụng là bản Office 365A1 dành cho giảng viên. Ở đây tôi đang hướng dẫn tạo cho học viên nên tôi sẽ bật tính năng cho học sinh, sinh viên. Bấm tiếp theo là quá trình là tải cái người dùng lên uh, website Microsoft đang diễn ra thì ta ngồi ta đợi mất khoảng từ 1 à, cho đến 3 phút tùy theo cái tốc độ mạng hôm nay thì nó sẽ hơi chậm hơn vì à, đứt cao quang là chưa biết là xử lý xong chưa đường cao quan AG AGG đang bị à, đứt à, khi cái quá trình mà ghi xong ấy thì à, ta đây ví dụ như là cái hôm nay thì là 6 người không thể tạo được kết quả chỉ có 194 người thôi thì ta phải mở để ta xem xem là những người nào không à, không thể à, tạo được vì đây ta kích vượt xuống để ta xem là những người không tạo được thì còn những người tạo được thì ta tải về đây nhớ ta các thầy cô ta cần phải là đặt tên để quản lý cho nó dễ tôi mở cái mà không tải về không được đấy ở đây là ta mở ta xem là tại sao à À, khả năng là là có Bùi Thị Hà là có hai hai bạn là trùng tài khoản này cùng mầm non 26B là trùng cái cái, cái tên ờ, tài khoản đấy 26A thì ờ, thì lúc này ta các thầy cô ta phải đổi ta phải đổi ta đổi như này để quản à, để kiểm tra xem là các tài khoản có trùng nhau hay không à, trước khi import ấy, tôi quên mất là tôi hướng dẫn các thầy cô cách để ta sẽ kiểm tra cái tên tài khoản này vì mỗi người sẽ có duy nhất một tài khoản không thể trùng nhau tôi bôi đen này sau đó tôi vào format uh, condition conditional format tinh chọn mục là à, duplicate value kiểm tra xem có những ai trùng nhau tôi bấm vào duplicate ok rồi kéo lên này đây có những bạn này là trùng nhau đây đây có khá nhiều người trùng nhau <clears throat> ví dụ hai thì ta có thể là lúc này ta thêm số 1 này tôi thêm số 2 ví dụ thế tuy nhiên sau khi thêm xong thì là lại thấy xuất hiện là đây là liên kết thì các thầy cô ta kích chuột phải chọn remove uh, à, hyperlink tương tự remove hyperlink và tương tự với những cái trường hợp còn lại là trùng nhau ấy thì các thầy cô ta sẽ ờ, sửa như thế tôi có thể đặt đây là ví dụ một hoặc là cái này là hai ví dụ tôi kích chuột phải tôi chọn remove cái này tôi kích chuột phải chọn remove tương tự cái này thì tôi kích chuột phải chọn à, remove <coughs> à, Đấy, trước khi import ờ, các thầy cô nhớ lưu ý bước này ờ, kiểm tra xem có cái sự trùng ờ, cái tên tài khoản hay không tuy nhiên là tôi à, lúc đầu là tôi làm là tôi cũng không à, tôi test thôi có thầy cô lưu ý thế thì ở đây sau khi xong rồi ấy, thì ta đã tải xuống là danh sách sinh viên là tài khoản uh, của những người đã tạo thành công thì ta mở lên này khi mà tạo tài khoản thành công thì nó gửi về cho ta những cái gì cái thứ nhất là cái tên tài khoản hai là cái mật khẩu thế bây giờ tôi muốn lấy cái mật khẩu này tôi đưa vào trong cái ờ, cái bản test một test này thì như nào tôi mở cái test lên tôi mở cái bảng test này lên tôi thêm một cái cột vào đây sau cột tên người dùng tôi thêm một cái cột là mật khẩu tôi thêm cột ví dụ đây là mật khẩu này Này, thì làm nào để tôi lấy cái mật khẩu ở bên này, tôi điền sang à, à, bảng này thì tôi sẽ sử dụng công thức là à, kéo dài ra một chút này bằng vlookup vlookup tôi tìm cái này tôi tìm cái này trong cái tôi mở file Excel cần lấy ra đây tôi kéo xuống rồi F4 F4 nhá sau đó cột ta cần lấy là cột số 2 vì mật khẩu là trong cái bảng vừa bôi đen là cột số 1, cột số 2 tôi lấy cột số 2 tìm kiếm của tôi là sẽ sử dụng trí xác trí xác và đóng vào enter đấy ngay lập tức là mật khẩu đã có và kéo xuống thôi thì ta sẽ có mật khẩu của toàn bộ những cái người còn lại tôi đã có mật khẩu của toàn bộ những người còn lại còn những người trùng nhau kia thì à, nếu như ta đã xảy ra lỗi như thế rồi thì các thầy cô ta um, import lại sáu người kia thì sau khi tôi bôi đen này tôi copy này bây giờ tôi phải loại công thức này đi nếu không gửi khi gửi cho học sinh ấy, thì sẽ không có mật khẩu nó chính xác như này do đó tôi copy này tôi paste value Đấy, như vậy phần công thức à, đã mất ta đã có một cái danh sách để gửi cho học sinh à, khi gửi cho học sinh thì ta có thể chuyển sang hình dạng là à, dưới dạng tệp tin Excel khi gửi cho học sinh thì ví dụ như là tôi chuyển sang dạng Excel à, đây đây là danh sách lớp 1 à, chẳng hạn ví dụ cái này tôi sẽ gửi cho À, học sinh xếp đây thì ngay lập tức là ta có cái uh, danh sách lớp 1 rồi đây danh sách lớp 1 đây mở lên thì file này là file Excel để gửi cho uh, sinh viên có toàn bộ thông tin về sinh viên ở đây thì ta có thể kéo ra kéo vào để cho nó phù hợp thế tại giao diện của sau khi tạo xong này đây là tạo cho uh, sinh viên nhé còn tạo cho giáo viên tạo cho giáo viên thì các thầy cô ta tạo uh, giống như thế nhưng ta chọn cái bản là um, sẽ là đây tôi chọn là test 2 đi test 2 của tôi à test 1 đi test 1 của tôi ờ, ví dụ như giáo viên ở trong trường của tôi là có khoảng là uh, bằng này thôi đây chỉ có bằng này thôi thì trước khi import lên như lúc đầu tôi hướng dẫn các thầy cô thì ta bôi đen này ta bôi đen để kiểm tra những cái trường hợp là trùng cái tài khoản ta vào là format trình chọn mục là highlight chọn duplicate value đây ngay lập tức là có những cái trường hợp trùng nhau đây ở đây tôi uh, nhìn vào đây là tôi cho đây là phạm thu trang 1 ở đây là phạm thu trang 2 tôi bỏ cái link đi tôi bỏ cái link đi đó, tôi lưu lại đây tôi coi như đây là giáo viên đây là danh sách giáo viên của tôi và tôi ờ, sẽ ở tên một là giáo viên tôi lại quay lại này tôi thêm người dùng này duyệt này chọn cái tên một xác minh à, trong cái test 1 của tôi xem nào tôi mở lên xem test 1 của tôi thì à, xem là có vấn đề gì mà lại bảo lỗi nhỉ bôi đen này tôi chuột phải này chọn là format này hay này, này. ok này rồi không có vấn đề gì tên người dùng quốc gia khu vực không có vấn đề gì tôi uh, à, lưu lại rồi, tên một yes. Yes. Đây, tôi chọn tên một này chọn duyệt xem nào à xin lỗi xong mình xem nào À, cái tên miền không hợp lệ ở cái 70. Cái tên miền không hợp lệ. Ta mở tên một lên. <clears throat> xem là cái tên miền ở hàng 71. À đây đây đây đây. Là cái tên người dùng nó có dấu à, có một cái à, đấy tôi xóa đi. Rồi, remove rồi lưu lại bây giờ tôi sẽ import tôi duyệt lại này test 1 chọn xác minh đấy à, có vẻ ổn rồi bấm tiếp theo lúc này thì à, là à, sẽ à, cho phép được đăng nhập và bật cái quyền cho giảng à, cho giáo viên bật lên và bấm nút tiếp theo Như vậy là sau khi mà import thành công à, giáo viên ấy, ở đây là có 83 giáo viên này thì ta sẽ lại tiếp tục ta lưu xuống ta tải xuống Đấy, ta có cái tệp tin là download 2 thì ta mở lên này mở tệp tin download 2 và mở cái test 1 này cái à, của giảng viên của giáo viên tôi lại tiếp tục tôi thêm một cái tài khoản ở đây à, tôi thêm thêm một cái tài khoản là của giáo viên đây để tôi gắn vào cùng danh sách cho dễ quản lý đây tôi gõ đây tài khoản để gửi cho giáo viên Với đây tôi lại sử dụng cái hàm mà VLOOKUP đây tôi tìm cái này trong cái download 2 tôi tìm trong download 2 cột tôi cần lấy chính là cột số 2 đây cột số 1 cột số 2 và tìm kiếm của tôi là chính xác luôn fail hmm. fail enter Nên tôi lại sao chép xuống toàn bộ tôi copy paste value như vậy tài khoản và mật khẩu của giảng viên đã có giáo viên đã có tôi đã có tài khoản và mật khẩu tôi lưu lại đây là ví dụ như là danh sách giảng viên danh sách giáo viên chẳng danh sách tài khoản của giáo viên ở đây tôi đã có là danh sách lớp này danh sách à, của giáo viên xin lỗi cái này đang là tập tin comma tao phải chuyển sang dưới dạng là tập tin excel khi gửi cho giáo viên là người ta không phải xử lý nhiều này tôi lưu lại dưới vạn dạng excel excel đây tôi có hai cái một là danh sách lớp tôi gửi cho học sinh danh sách giáo viên tôi gửi cho giáo viên thế tuy nhiên này khi uh, giáo viên mà ban đầu đăng nhập này view đây là danh sách giáo viên tôi lấy tài khoản của người đầu tiên tôi uh, thử Đây, tôi uh, sẽ thử cái uh, tài khoản giáo viên đầu tiên tôi mở phần mềm uh, team lên tôi nhập vào đây địa chỉ xoay tôi chọn à, tôi lấy mật khẩu của giáo viên có đưa vào đây tôi bấm sign thì à, lần đầu tiên sẽ yêu cầu là đổi mật khẩu kể cả giáo viên hay sinh viên tôi à, dán mật khẩu vào đây tôi đánh mật khẩu mới tôi bấm save lưu ý mật khẩu mới này có chữ hoa chữ thường và số chiều dài là tối thiểu 8 ký tự người ta sẽ thấy là có một cái vấn đề ta sẽ thấy có một cái vấn đề đấy có vẻ là ổn rồi là là vào đúng lớp rồi đây là ta đang đăng nhập trên à, giao diện của à, phần mềm như vậy là tại đây ta có thể tổ chức được các lớp học ví dụ tôi vào team này, create team Đấy, có đã có bốn cái bốn cái nhóm rồi bốn cái nhóm khác nhau trong đó có cái nhóm là class bây giờ đối với sinh viên tôi thử một cái tài khoản của sinh viên tôi tạo thử tôi à, test thử một cái tài khoản của sinh viên tôi mở danh sách lớp lên để lấy một cái tài khoản của sinh viên này tôi lấy luôn cái sinh viên đầu tiên đi tôi đưa vào chọn à, mật khẩu sinh viên đầu tiên tôi copy paste vào đây xanh, dán lại mật khẩu vừa cóp vào đây nhập mật khẩu mới mật khẩu mới này các thầy cô lưu ý là ta phải có chữ thường chữ hoa và có số chiều dài tối thiểu 8 là có vẻ ổn rồi như vậy từ đây là ta có thể giảng dạy được rồi bằng vâng, cảm ơn ờ, quý thầy cô đã xem video